nhà ảo thuật đã làm mọi người ngạc nhiên với những ảo thuật dường như không thể nhưng rất hiện thực của họ. Có thể là thẻ bay giữa hai bàn tay hoặc quanh thân mình. Sự xuất hiện của chim bồ câu từ lửa hoặc nước, biến nước thành băng trong một giây. Những vật thầy của ảo giác, họ thích lừa mọi người bằng kỹ năng tuyệt vời của họ. Để tất cả đều không biết gì, trong khi họ nhận được những tràng pháo tay lớn. Nhưng, bạn có thực sự biết làm thế nào họ làm tất cả các phép thuật này? khi còn nhỏ, tất cả chúng ta đều theo dõi tất cả các loại phép thuật và ảo ảnh. Các nhà ảo thuật có những bí mật và không bao giờ chia sẻ, đó là điều khiến họ trở nên ma thuật. Khi còn là một đứa trẻ, chúng ta đã quá tin vào ma thuật và không quan tâm nhiều đến những bí mật. Nhưng bây giờ không còn nữa. Chào mừng bạn trở lại với điều không tưởng. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiết lộ một số bí mật ảo thuật vĩ đại nhất mọi thời đại. Hãy bắt đầu nhé! Tất cả chúng ta đều đã thấy Dynamo, được gọi là một trong những nhà ảo thuật đường phố vĩ đại nhất hiện nay, đi bộ trên sông Thames River. Nhưng làm sao anh ta làm được? Vâng, câu trả lời chắc chắn nằm trong thủy tinh Plexi. Plexi khi chìm trong nước, gần như không nhìn thấy, bởi vì mật độ của kính Plexi gần như tương tự với nước. Kính Plexi được hỗ trợ rõ ràng bởi các ống Plexi, và nhiều ảo thuật gia đã thử cùng một biến thể, trong hồ bơi, hoặc hồ nước. Không có vấn đề khi thực hiện màn ảo thuật như phép màu này, và câu trả lời chắc chắn chính là kính Plexi. Dacio nhà ảo thuật, là thí sinh ở nước Anh. Trong chương trình tìm kiếm tài năng, cho thấy sự kỳ diệu trong màn biểu diễn của mình, anh ta biến ra những con chim bồ câu bằng việc đốt những chiếc lông chim bồ câu. Nhưng làm sao anh ta thực sự làm được? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn thủ thuật này. Đôi cánh mà anh ấy đã cho chúng ta thấy trước đó. Chiếu sáng nó lên, thực ra là một loại giấy đặc biệt, gọi là giấy flash. Giấy flash rất phổ biến, được sử dụng bởi các ảo thuật gia trong các thủ thuật ma thuật của họ. Nhấp nháy lửa để ẩn đi, những khoảnh khắc nhanh chóng tạo ảo giác từ khán giả. Sử dụng cơ hội chớp cháy nhanh, Dacioe nhanh chóng lấy chimbo câu trong túi tay áo bí mật của tay trái mà chúng ta có thể thấy ở đây. Vì vậy, thực sự không có ma thuật, chỉ là sự nhanh chóng trong chớp mắt của thời gian. Tôi nghĩ rằng bạn đã bỏ lỡ điều gì đó, phải không? Hầu như tất cả mọi người không thể biết người khác đang nghĩ gì, hoặc đang xem gì. Nhưng không quá khó đối với một ảo thuật gia. Trong trò lừa này, nhà ảo thuật cho bạn chọn bất kỳ lá bài nào ngẫu nhiên, và sau đó đặt nó trở lại. Anh ta đặt cổ bài trong một cái ly, và thực hiện một số cử chỉ huyền diệu, và thẻ bài bật ra. Bí mật nằm ở đây. Lá bài được chọn ngẫu nhiên được đặt trở lại, nơi ảo thuật gia muốn nó được đặt. Anh ta đặt những lá bài còn lại, nó được hỗ trợ bởi một lá bài đặc biệt, nằm ở cuối cùng. Lá bài đặc biệt được hỗ trợ bởi một trọng lượng, dễ dàng di chuyển, một vật nhỏ trở lên khi thẻ bị lật ngược. Các vật có một dấu chấm nhỏ của sáp dính vào thẻ và di chuyển thẻ trở lên, làm cho nó bật ra khỏi bộ bay. Tất cả chúng ta đều đang nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang trôi nổi trên không trung, trên một tấm ván. Và một chiếc vòng cũng được truyền đi xung quanh cô, để đảm bảo với khán giả rằng nó không được hỗ trợ bởi dây hoặc que, Bây giờ, đó thực sự là một phép thuật. Ồ, không, hoàn toàn không phải. Các ván gỗ được hỗ trợ bởi một cơ chế piston thủy lực mạnh mẽ để giữ tấm ván ở trên không trung. Cơ chế này được ẩn đi khi nhà ảo thuật bước lên một biểu diễn và nắm lấy vị trí của mình. Dưới chân của anh ta có một cái nút để điều khiển chuyển động của tấm ván. Nhưng làm thế nào mà anh ta di chuyển chiếc vòng đó xung quanh? Đó là một câu hỏi hay, nhưng câu trả lời nằm ở hình chữ S, thiết kế của thanh hỗ trợ. Nó có thể dễ dàng di chuyển chiếc vòng đến cùng và lặp lại các di chuyển để có được lối ra. Cho nên không có ma thuật chút nào, chỉ là ảo ảnh của nó. Là một cái chai hoặc cái lon, có thể đứng trên một thẻ, là một phép thuật đáng kinh ngạc. Nhưng không phải như bạn nhìn thấy, khi bạn biết bí mật đằng sau nó, chúng ta đều đã thấy những sự cân bằng tuyệt vời được hiển thị bởi các nhà ảo thuật trên các chương trình truyền hình, nhưng đây là một điều đặc biệt, hãy xem cách nó được thực hiện. Nhà ảo thuật lấy một thẻ và đặt một cái lon lên trên nó. Sau đó thực hiện một số hành động ma thuật của sự điên rồ, và ở đó, bạn có nó, cái lon có thể đứng trên đỉnh của thẻ. Nhưng khi bạn nhìn vào mặt sau của thẻ, hai lá bài thực sự bị mắc kẹt lại với nhau, và được gấp lại từ trung tâm, tạo thành chữ T. Hình dạng đó là dễ dàng, để làm cho cái lon, hoặc một cái chai, đứng trên một thẻ, Bạn có thể biến nước thành băng trong một giây không? Không, nhưng một ảo thuật gia thì có thể, hãy xem kỹ những gì anh ta có thể làm được. Nhà ảo thuật đổ nước vào cốc và ngay lập tức biến nó thành một miếng băng. Làm sao anh ta làm được điều đó? Anh ta có một cái tủ đá trong tay không? Thực ra, cái chén đã chứa một miếng băng trong đó và một miếng bọt biển cùng màu ở đáy cốc. Nước được hấp thụ bởi miếng bọt biển và những gì còn lại khi anh ta lật ngược cái cốc xuống chính là băng. phép thuật. David Copperfield là nhà ảo thuật tiền bối nổi tiếng nhất. Thực hiện hành động của cái chết như một ma thuật, trong đó, cơ thể anh ta cắt ra thành hai mảnh, bằng cách sử dụng một lưỡi cưa khổng lồ. Đó thực sự là một ảo ảnh tuyệt vời. Nhưng đây chính là bí mật thực sự đằng sau nó. Copperfield không hành động một mình, mà được hỗ trợ bởi một trợ lý của ông, thực hiện phần sau của cơ thể. Việc định vị thực tế được thực hiện bởi hai người, nhưng những gì chúng ta thấy, chỉ là một người tất cả những bí mật nằm trong bảng bên dưới và khoảng cách nhỏ giữa các bảng khiến họ dễ dàng tránh khỏi lưỡi cưa và cả hai hoàn toàn ổn. Cơ thể của Copperfield đang uống cong vào bàn, trong khi cơ thể người trợ lý ẩn vào trong bảng bên dưới. Và cuối cùng, màn biểu diễn là trải nghiệm ảo tưởng tuyệt vời, được tạo ra bởi Copperfield. Bạn đã bao giờ cố gắng để xoay một nửa chiếc iPhone của bạn từ trước ra sau? Rõ ràng là không nhưng Dynamo đã làm nó trước mặt mọi người trên đường phố. Anh cầm một chiếc iPhone và xoay nó một cách thần kỳ, từ trung tâm của nó đến nửa màn hình và nửa còn lại ở nguyên vị trí. Thật điên rồ. Làm sao anh ta làm được điều đó? Đây là mẹo thực sự đằng sau nó. Dynamo có một nửa chiếc vỏ iPhone và đặt nó cẩn thận giữ trên màn hình Bây giờ cho khán giả thấy sự trở lại của chiếc iPhone lúc đầu, anh ấy đã nắm chiếc iPhone bằng cả hai bàn tay, và thay vì xoắn nó, thực ra anh ấy xoay iPhone hoàn toàn, để màn hình bên với một nửa xoay về phía trước như chúng ta thấy. Hãy thử mẹo này với bạn bè của bạn, và làm cho họ phải thốt lên. Ô, oh, thật điên rồ. Jamie Javon, nhà ảo thuật nổi tiếng, với những màn biểu diễn ở góc Thailand của anh, trong ảo thuật cuối cùng của mình, anh ta đã nhận được một mẫu giấy có chữ ký của Alice và lấy nó ra trong một quả chanh còn nguyên vẹn trước mặt cô, kể từ khi bắt đầu chương trình. Nếu chúng ta nhìn kỹ hơn, trong khi anh ta đang gấp mảnh giấy, anh ta có một mảnh giấy trong lòng bàn tay, anh ấy ngay lập tức chuyển sang và cho mọi người thấy. Bây giờ với ghi chú đã ký vẫn còn trong tay, anh lấy cái túi từ anh và bỏ ghi chú vào túi rất nhanh, đồng thời chỉ dẫn cho khán giả rằng không có gì trong tay, khi anh ta chạm vào túi, nhét ghi chú vào quả chanh, và đưa nó ra theo một cách rất khác. Anh ấy chỉ cho mọi người thấy một bên của quả chanh, và cắt quả chanh rất khác với bình thường. Bạn đã từng cắt một quả chanh như thế chưa? Bây giờ khi Alice lấy tờ giấy ra khỏi quả chanh, anh ta nhanh chóng đóng nó lại, và bỏ nó đi. Nhưng hãy xem xét kỹ hơn trước đó. Thực sự có một cái lỗ trên quả chanh, có thể nhìn xuyên qua, thấy bên dưới rất rõ ràng, đó là cái lũ, mà qua đó, anh ta đã nhét mảnh giấy vào bên trong quả chanh. Và ma thuật đã được tạo ra. Đó thực sự là một mẹo tuyệt vời. lớn nhất và giật gân nhất trong tất cả các cuộc trốn thoát của Houdini. Trong trò lừa này, Houdini đã thoát khỏi một cuộc tra tấn phi thường, trông giống như một bể cá. Bể chứa đầy nước, trong khi Houdini được đặt đầu xuống, trước toàn bộ khán giả nhưng làm thế nào mà anh ta trốn thoát trước khán giả, với tất cả những dây xích và khóa trên cơ thể của mình. Các trợ lý đã khóa Houdini lộn ngược, với ổ khóa chính hãng. Nhưng những gì chúng ta bỏ lỡ là, họ trượt các chân ra khỏi bản lề giữ ổ khóa, và còng tay được thiết kế đặc biệt, để mở ra chỉ với một lực nhỏ. Cuối cùng là màn thoát ra của nhà ảo thuật. Dynamo, ảo thuật gia nổi tiếng đã từng thực hiện một thủ thuật, trong đó anh ta lấy một chiếc iPhone từ một cô gái, và trong một khoảnh khắc nhanh chóng, biến nó thành một chiếc điện thoại nhỏ. Sau đó anh ta lấy một chai thủy tinh của một người đàn ông, đặt chiếc điện thoại nhỏ trong cái chai đó. Và đây là phần cuối cùng của thủ thuật. Anh ta biến đổi chiếc điện thoại nhỏ, trở thành chiếc iPhone ban đầu. Sau đó, một người bạn gọi vào số điện thoại để xác minh xem nó có thực sự là chiếc iPhone của cô gái đó không. Vậy, làm thế nào mà Dynamo thực sự thực hiện thủ thuật này? Vâng, đây là bí mật. Trước khi thủ thuật này được thực hiện, Dynamo đã lấy iPhone của cô gái, có thể là trong một thủ thuật trước đó, hoặc ở một nơi nào đó, điều này khá đơn giản với một ảo thuật gia. Đồng thời bỏ vào túi của cô gái, một bản sao giống hệt iPhone của cô ấy. Sau đó, họ bắt đầu quay thủ thuật này, với cô gái đã cầm một chiếc iPhone giả mạo, vì vậy, Dynamo lấy lại chiếc iPhone của mình, với khán giả nghĩ thì đó là chiếc iPhone thực sự của cô gái. Với một bàn tay đầy ấn tượng, anh ta thu chiếc iPhone vào áo khoác của mình bằng cách sử dụng một mẹo nhỏ được gọi là kỹ thuật tắc ke, kéo điện thoại vào áo khoác của mình bằng cách sử dụng các sợi dây đàn hồi. Đồng thời, anh ta rút ra một phiên bản nhỏ hơn của chiếc điện thoại trong tay áo bên trái mà anh ấy đã chuẩn bị và sau đó vừa vặn cho chiếc điện thoại nhỏ này vào cái chai rỗng do người đàn ông đưa ra, đó là một người hỗ trợ của anh ấy. Đối với phần cuối cùng của màn này, cái chai bạn nhìn thấy bây giờ đã được đánh tráo với một cái chai đã chuẩn bị trước đó và một tấm thẻ màu đen cùng với chiếc iPhone gốc và một bản sao nhỏ của chiếc iPhone nằm trong cái chai được đánh trống là cú đánh lừa thứ ba trong trò lừa này. Bây giờ, cái chai đã chuẩn bị này có một thẻ màu đen nằm giữa chiếc iPhone gốc và bản sao nhỏ của nó tấm thẻ đã phân tách chiếc iPhone với bản sao nhỏ của chiếc iPhone, đó chính là iPhone gốc của cô gái, đã được đánh tráo trước khi thực hiện lừa. Ở đây, chiếc iPhone của cô gái bị ẩn sau thẻ, kết hợp với áo thun màu đen của Dynamo, khiến chúng ta không thể nhận ra. Nếu chúng ta tạm dừng ở đây, bạn có thể thấy một đường viền hoàn hảo của tấm thẻ, nếu không quá chú ý, chúng ta không thể phát hiện được Bây giờ, để biến chiếc điện thoại nhỏ trở lại chiếc iPhone ban đầu, Dynamo chỉ cần xoay cái chai để mọi người nhìn thấy chiếc iPhone Book và chiếc điện thoại nhỏ đã bị ẩn ở đằng sau tấm thẻ màu đen. Ở đây, bạn cũng có thể nhìn thấy ngón tay cái của Dynamo di chuyển xuống, xác nhận rằng anh ta đã xoay cái chai. Đồng thời, anh ta làm cho chiếc thẻ đen và điện thoại nhỏ biến mất bằng cách sử dụng kỹ thuật tắc kè, tức là sử dụng các sợi dây đàn hồi để thu vào tay áo. Cuối cùng anh ta trả lại chiếc iPhone trong cái chai cho cô gái, và tất nhiên là nó đổi gung khi bạn của cô ấy gọi, bởi vì nó thực sự là chiếc iPhone gốc của cô ấy. Nếu bạn thấy khó hiểu, hãy xem lại một lần nữa. Thật tuyệt vời, nếu cà phê của bạn biến thành tiền xu. Chúng ta gọi David lên là nhà ảo thuật phá kỷ lục, người biết về ma thuật này, đây là một trong những thủ thuật nổi tiếng nhất của David Blaine. Ông đã biến tách cà phê của một người đàn ông vô gia cư thành một cốc đầy tiền xu. Vậy, làm sao David biến cà phê thành tiền xu? Vâng, chúng tôi có bí mật. Ẩn bên trong cốc cà phê là một miếng bọt biển ở dưới cùng của nó và một chiếc cốc nhỏ. Cái cốc nhỏ vừa đủ lớn để nằm vừa khít trong cốc cà phê này. Một miếng bọt biển đã được cắt để vừa vặn với đáy cái cốc lớn và cái cốc này có một lỗ nhỏ ở phía dưới đáy kích thước của cái lỗ là vừa đủ, để nhà ảo thuật có thể đặt ngón tay của mình, và che nó không cho người khác nhìn thấy. Điều này trở thành chìa khóa cho thủ thuật này. Bây giờ, cái cốc nhỏ chứa đầy tiền xu, được bỏ vào cốc lớn, nằm ở trên miếng bọt biển. Và cuối cùng là cà phê được đổ vào trong. Bây giờ, anh ta bắt đầu thực hiện thủ thuật. Đầu tiên, anh đặt ngón tay của mình vào trong cái lỗ ở phía dưới. Và qua cái lỗ đó, anh ta từ từ đẩy miếng bọt biển lên trên. Trong quá trình này, khoảng trống giữa hai chiếc cốc được tạo ra, do phần trên của chiếc cốc lớn hơn phần đáy, cà phê sẽ chảy xuống miếng bọt biển từ khoảng trống này, thấm vào miếng bọt biển, nó hấp thụ tất cả cà phê, và điều này làm cho chiếc cốc nhỏ chứa đầy tiền xu từ từ đi lên phía trên. Cuối cùng, chúng ta thấy các đồng tiền xuất hiện, và đó là cách anh ta đánh lừa mọi người. Chúng tôi tin rằng anh ấy là một thiên tài thực sự. Trong thủ thuật này, Dynamo dường như đang bay qua những con đường nhộn nhịp của London, bên cạnh chiếc xe buýt 2 tầng. Trong thủ thuật nổi tiếng này, Dynamo làm cho hàng trăm khán giả đi bộ xung quanh, phải trố mắt ngạc nhiên khi họ nhìn anh ta bay lên, với một tay anh ta đang đặt bên cạnh chiếc xe buýt. Vậy, làm thế nào mà Dynamo đã xoay sở để đưa ra một màn biểu diễn kỳ công tuyệt vời như vậy? Bí mật ở đây khá đơn giản, và khá rõ ràng. Một khi bạn tạm dừng và chú ý đến cánh tay phải giữ trên xe buýt, nó không bao giờ di chuyển, thậm chí không rung, hoặc uốn cong, thậm chí một chút. Điều này ngụ ý rằng anh ta sử dụng một cánh tay giả và nó không thực sự là cánh tay của anh ấy, nó là một thanh kim loại chắc chắn, được gắn vào xe buýt và hóa trang thành cánh tay. Trong khi cánh tay thực sự của anh được giấu dưới lớp quần áo, được bó chặt với cơ thể của anh ta. Để nâng đỡ cơ thể của mình, anh ấy thậm chí còn đeo một dây nịt được nối với thanh kim loại là cánh tay giả, và đó là cách anh ấy lơ lửng trong không khí, với chỉ một cánh tay bám vào chiếc xe. Để làm cho ảo giác trông thuyết phục hơn với người xem, thì chân và bàn tay trái của anh ta được tự do di chuyển xung quanh một cách dễ dàng. Bạn thậm chí có thể nhận thấy các vết phồng lên trong áo, chiếc áo được in các hình ảnh nghệ thuật phía trước. Anh cố tình mặc chiếc áo nghệ thuật này để che giấu vết phồng lên do cánh tay được giấu bên trong. Nó cũng giải thích lý do tại sao anh ta sử dụng một chiếc điện thoại trong cánh tay kia của mình, và đó là để chuyển sự chú ý của đám đông sang cánh tay kia. Đối với chiếc xe buýt và tài xế xe buýt, đó không phải là bất kỳ chuyến xe buýt ngẫu nhiên nào đi quanh London. Thay vào đó, tài xế xe buýt biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh, và Dynamo không bay lên khi xuất phát. Đó là tất cả các kế hoạch được dàn dựng từ trước đó, với anh ta, lần đầu tiên làm điều này với xe buýt, và chỉ sau đó, chuyến đi qua London bắt đầu. Đến với cảnh cuối cùng, nó chỉ là một thủ thuật quay phim gọn gàng, mang lại cho mọi người ảo giác rằng Dynamo buông tay ra khỏi chiếc xe và bay nhẹ nhàng xuống đất. Vâng, ngay cả thủ thuật điên rồ này cũng có thể giải thích được. Trong trò ảo thuật này, như bạn có thể thấy, người biểu diễn bước trên sân khấu, bắt đầu biểu diễn, và đột nhiên đầu anh ta rơi xuống giữa ngực anh ta, sau đó, để giải trí cho khán giả, anh ta ôm đầu bằng một tay và đưa trở lại vị trí ban đầu của nó. Điều này không có thật, và bạn phải tự hỏi, anh ta đã làm điều đó như thế nào? Vâng, đây là bí mật, làm thế nào anh ta làm điều đó? Để thực hiện thủ thuật này, nhà ảo thuật sử dụng một chiếc áo khoác đen, chỉ đủ dài để che đầu gối của mình, và một chiếc áo sơ mi mức cổ xuống, cho phần bên ngoài của trang phục. Đối với phần bên trong, anh ta chỉ đơn giản là tạo ra một khung hình tam giác, trông như thế này, sử dụng móc treo, hai que gỗ như thế này, và băng keo. Sau đó, anh treo chiếc áo khoác màu đen trên móc áo, mặc nó vào, và đảm bảo rằng chiếc áo bằng gỗ không bị nhìn thấy nội thất bên trong. Toàn bộ thiết lập này hoàn toàn được bao phủ bởi áo khoác. Bây giờ, khi biểu diễn trên sân khấu, anh ta đơn giản nhấc áo khoác lên bằng cách đẩy móc áo gắn vào các cây gậy và cùng lúc đó anh ta cho đầu mình qua khung hình chữ V hiện diện bên trong bộ trang phục Đồng thời, anh ta giữ chặt đầu bằng tay trái của mình, để làm cho thủ thuật này xuất hiện thực tế hơn. Và cuối cùng, để hoàn thành trò lừa, nhà ảo thuật kéo đầu của anh ấy trở lại, bằng tay trái của mình. Nó cần một quá trình tập luyện chăm chỉ, để có thể biểu diễn trước mọi người. Và bạn có thể thử, bạn sẽ làm gì? Nếu ai đó cầm một cái cúc chứa đầy nước, đẩy nó bằng một thẻ, sau đó quay cái cúc lộn ngược, và sau đó giữ nó trên đầu của bạn, Bây giờ, bạn không cần chạy, bởi vì nước sẽ không tràn ra đầu bạn. Có phải như vậy không? Bí quyết này là một thí nghiệm khoa học cổ điển, được thực hiện bởi các ảo thuật gia trên khắp thế giới. Và đây, bí mật được bật mí. Khi nhà ảo thuật cầm cái cúc lộn ngược, ma thuật của khoa học đóng vai trò chính trong trò chơi này. Đó là, lực hút được tạo ra ở trên cùng của cái cúc, giữ bản thể ở vị trí của nó, khi không khí bên trong cúc không thể thoát ra được. Bây giờ, trò chơi trở nên thú vị hơn khi ảo thuật gia loại bỏ tấm cắt tông, và bạn đoán cái gì sẽ xảy ra. Nước vẫn không tràn ra ngoài cốc. Đối với phần này, nhà ảo thuật sử dụng một nắp nhựa trong suốt, ẩn trên bảng thẻ. Và cái nắp đó chính xác vừa vặn trên miệng cốc. Bây giờ, bạn phải nhận thấy rằng, nhà ảo thuật lấy đi tấm cắt tông, nhưng nắp nhựa trong suốt vẫn nằm ở vị trí miệng cốc, nó được hút vào ở đó. Đó là bởi vì, khoảng không bên trong cốc đủ mạnh, để giữ nước và nắp nhựa với nhau, Bây giờ, để phá vỡ lực hút và nước tràn ra bất cứ khi nào các nhà ảo thuật muốn. Đây là cách anh ấy lừa mọi người. Có một lỗ nhỏ được khoan ở đáy cốc và anh ta đã che nó bằng ngón tay của mình trong hầu hết quá trình anh ta biểu diễn. Bây giờ, bạn phải đoán nó, làm thế nào Pháp Sư làm cho nước tràn ra? Đúng rồi, anh ta từ từ lấy ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, phá vỡ lực hút bên trong cái cốc và sự gia tăng đột ngột của áp suất không khí đã đẩy nước và chiếc nắp. Cuối cùng, nước đã tràn ra ngoài. Bây giờ bạn đã biết thủ thuật treo nút, bạn hãy xem kỹ nó, và bạn có thể làm trước mọi người. Chúng ta đều nhớ cảnh trong phim ma trận mang tính biểu tượng, đó là một hình ảnh để lại nhiều dấu ấn. Rất đáng kinh ngạc. Ở đây, bạn có thể thấy Dynamo, nhà ảo thuật nổi tiếng đang thực hiện thủ thuật tuyệt vời này, một cách khá dễ dàng. Anh ngửa ra từ từ, cho đến khi cơ thể anh trở nên song song với mặt đất, sau đó anh ta nâng chân trái lên trong không khí và đột nhiên đứng thẳng trở lại, rất nhẹ nhàng và không có vấn đề gì cả. Bạn đã bao giờ tự hỏi, làm thế nào Dynamo có thể phá vỡ lực hấp dẫn? Vâng, đây là bí mật được chúng tôi vật mí. Tất cả bí ẩn nằm trong chiếc giày được thiết kế đặc biệt, với gót chân có thể khóa vào cái chốt trên sàn nhà. Để có thể nâng toàn bộ cơ thể của mình chỉ với một chân, gót chân được kết nối với khung chân bằng thép, có thể khóa giới hạn, khi cơ thể anh ta song song với mặt đất. Cơ chế khóa này kết hợp với cơ chế móc ở gót chân, nâng đỡ trọng lượng của cơ thể và sự thay đổi của nó, khiến anh ta thực hiện các động tác dễ dàng. Điều này cho phép anh ta cân bằng, trong khi nghiêng về phía sau, ở một góc không thể. Anh được hỗ trợ và cân bằng bởi chân phải của mình. Anh cho mọi người biết rằng anh bị treo ở giữa không trung và sau đó từ từ nâng chân trái của mình lên, Phần thú vị ở đây là, khi Dynamo nâng chân trái thẳng ra, nó thực sự giúp anh ta cân bằng bằng cách dịch chuyển trọng tâm của anh ấy, thậm chí anh ấy còn ngửa người sâu hơn. Trong thủ thuật này, anh ta cũng phải đảm bảo rằng quần của anh ta đủ che phủ để không lộ ra bất cứ dấu hiệu nào của khung thép gắn với chân của mình. Sau khi gây ấn tượng với các cô gái, với diễn viên phụ ta, anh từ từ và đều đặn đứng lên, Tony và anh trai sinh đôi Jordan đã từng biểu diễn một trò ảo thuật tuyệt vời, đã đưa các giám khảo Got Talent của Mỹ và khán giả đến trải nghiệm tuyệt vời. Hành động của họ kết hợp giữa sức mạnh của ma thuật và công nghệ. Và đây là những gì họ đã làm được. Tony bắt đầu trò lừa bằng cách bước ra sau một màn hình khổng lồ mà anh đã mang lên sân khấu. Trên màn hình, anh chia thành hai người, khiến khán giả nhận ra rằng họ không chỉ nhìn thấy Tony mà còn có anh trai sinh đôi giống hệt nhau của anh là Jordan. Từ đó, Tony và Jordan cùng làm việc trên sân khấu để biểu diễn một chương trình tuyệt vời. Màn biểu diễn đầy kinh ngạc như bạn có thể thấy. Bây giờ, nội dung tương tác của hành động khá rõ ràng và dễ hiểu. Họ chỉ có một video chạy trên màn hình lớn và hai anh em sinh đôi không thực sự tương tác với màn hình, cũng như không hề gây ảnh hưởng đến những gì đang diễn ra trên màn hình. Trước khi biểu diễn những hành động này, họ đã luyện tập đủ chăm chỉ để đảm bảo chính xác những gì họ cần làm trên sân khấu do đó tạo ra ảo tưởng rằng họ đang tương tác với màn hình. Vì vậy, rất nhiều thủ thuật đã được thực hiện trong một thời gian rất ngắn, và chúng tôi sẽ tiết lộ những bí mật chính sau đây. Sau khi cô gái xuất hiện trên màn hình, Tony và Jordan bắn tấm vải màu đỏ, trông giống như khăn ăn vào cô ấy. Khăn ăn màu đỏ bay đến màn hình, và trở thành một chiếc váy màu đỏ trên người cô gái. Làm thế nào nó được thực hiện? Vâng, họ không thực sự bắn khăn ăn vào cô ấy, khăn an thật sự biến mất vào tay áo của họ, ngay sau khi họ buông tay khỏi tấm khăn. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một mẹo gọi là tắc kè và kéo khăn anh bằng các giải đàn hồi bên trong tay áo của họ. Đúng lúc đó, hai tấm vải đỏ xuất hiện trên màn hình, bay về phía cô gái và biến thành trang phục. Về cơ bản, mọi thứ diễn ra trên màn hình. Tất cả những gì Tony và Jordan phải làm là múa các khăn anh vào đúng thời điểm để tạo ra ảo giác thị giác rằng họ đang bắn khăn anh lên màn hình. Trong tình huống này, Tony không phải đã thắp sáng màn hình. Đó chỉ là video đang phát trên màn hình, làm ảo giác về bóng đèn chiếu sáng. Ngoài ra bạn có thể thấy cách anh ta giấu đi cái bóng đèn đó, anh ta vứt nó ra đằng sau cái kệ sắt này. Tại thời điểm này, Jordan có một quả bóng màu vàng và đưa nó cho cô gái trên màn hình. Nếu bạn nhìn kỹ video, bạn có thể thấy quả bóng bay trong tay anh ấy đã nổ tung và các mảnh rơi xuống sàn sân khấu. Điều này giải thích cách anh ta làm cho quả bóng đó biến mất bằng cách làm nổ tung nó. Đồng thời, quả bóng xuất hiện trong video trên màn hình. Nếu chúng tôi tạm dừng video ở đây, bạn có thể thấy điều này khá rõ ràng. Cái tủ nhỏ ở bên phải màn hình là nơi các cô gái thực sự đang ẩn nấp. Trước khi họ xuất hiện, bạn cũng có thể thấy các do đơn trai tầm nhìn của khán giả bằng tấm vải lớn, cho phép các cô gái bò từ phía sau tủ tới giữa sân khấu. Và úm ba la, các cô gái hiện ra. Thật tuyệt vời, nó đầy bất ngờ và mọi người tán thưởng nó, đó là một sự chuẩn bị rất công phu. James một lần nữa đã thực hiện một thủ thuật tuyệt vời trên chương trình Got Talent của anh, nơi anh ta bị đâm xuyên qua cơ thể. Đầu tiên, các trợ lý đặt James lên đầu thanh kính và bỏ anh ta lại. Vài giây sau, thanh kiếm xuyên qua cơ thể, khiến người xem và các giám khảo hoàn toàn bị sốc. Hai người giúp đỡ sau đó đã nhấc anh ta ra khỏi thanh kiếm và anh ta không sao cả. Bí quyết tạo ra khá nhiều tiếng vang, và làm rối loạn hàng triệu người, không thể tin được cách anh ấy đã làm nó. Vâng, đây là bí mật James có một thiết bị đặc biệt trên lưng, ẩn dưới quần áo của mình. Và ngoài ra nó còn có một khe nhỏ để giữ thanh kiếm trong đó. Bây giờ, khi các trợ lý đặt anh ta lên đỉnh thanh kiếm, đầu nhọn của thanh kiếm rơi xuống và được ẩn bên trong phần dưới cùng của nó và sau đó đi vào lỗ bên trong. Điều này làm cho James cân bằng trong không khí. Cùng lúc đó, một thanh kiếm giả xuất hiện trên bụng của anh ta, có một thiết bị tạo ra một ảo tưởng về một thanh kiếm đi thẳng qua cơ thể anh ấy chẳng phải nó gây sốt sao Ma thuật cực kỳ độc ác này đang gây sợ hãi Địa ngục đối với mọi người, với một cơ thể bị cắt làm hai Nếu đó là những gì bạn nghĩ Vâng, nó chỉ là một trò đùa, và bạn cũng có thể thực hiện nó Đây là bí mật Ảo ảnh người đàn ông bị cắt đôi, chỉ hiệu quả khi bạn xem người biểu diễn từ phía trước Nhưng, nếu bạn nhìn từ phía sau, hoặc thậm chí từ một bên bạn sẽ nhận thấy rằng người biểu diễn đang thực sự kéo ra một hành động cực kỳ khó coi để làm cho ảo ảnh hoạt động như chúng ta nhìn thấy. Và rõ ràng là, từ đầu gối đến thắt lưng, nó thực sự là một cái nộm bằng nhựa và vải, được tạo ra bằng cách sử dụng quần áo rộng thùng thình và một số dụng cụ khác. Một tư thế cơ thể phù hợp và bộ trang phục tạo ảo ảnh hoàn hảo của một người đàn ông đang ôm chân của mình. Cuối cùng, bạn đã có nó người đàn ông bị cắt đôi và có thể đi bộ với bộ trang phục thủ công của mình. Nó trông như là sự thật, khiến mọi người hoảng sợ. Bây giờ, trước khi chúng tôi tiếp tục tiết lộ bí quyết cuối cùng, chúng tôi muốn hỏi bạn, liệu nước bạn nhìn thấy bị đứng thành hình là giả hay thực? Câu trả lời là khá rõ ràng. Đó là một cú lừa và nó là giả. Về mặt khoa học, ở trạng thái bình thường, để nước ngưng thành hình, nó đòi hỏi được đựng trong một vật cứng, chuyển động quay làm cho mọi thứ ổn định, nhưng điều này thường đúng đối với các vật cứng, không đúng cho chất lỏng. Ngoài ra video này có độ phân giải thấp, cùng một số mẹo và hiệu ứng của máy quay, làm cho nó có vẻ đáng tin cậy hơn. Bạn có thể sẽ thử nó nhiều lần và thất bại. Không phải vì nó là giả, nó chỉ là không thể. Và giờ đây, ma thuật cuối cùng trong video của chúng tôi. Bạn đã bao giờ thấy một ảo thuật gia sản xuất quân bài từ không khí? Đó là một trong những thủ thuật mà cách di chuyển của nó thật tuyệt, nó trông rất ngoạn mục. Và, đừng bị lừa bởi sự đơn giản của thủ thuật này. Nó rất trực quan, và bạn có thể là một nhà ảo thuật danh tiếng thực sự, nếu bạn hoàn thiện nó. Điều duy nhất bạn cần là một bộ bài tây, và rất nhiều thực hành, mỗi ngày và hàng ngày. Như bạn có thể thấy ở đây, nhà ảo thuật thực hiện thủ thuật này với tốc độ lớn, cứ như vậy mà quân bài nhấp ngay trên tay, chuyển từ phía sau ra phía trước và sau đó trở lại một lần nữa vậy, bạn có thích làm điều sau đây không? Làm thế nào anh ta thực hiện khi đưa ra một bộ bài cho bạn? Nó có đánh lừa được bạn không? Đăng bình luận của bạn bên dưới và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Bây giờ bạn đã biết thủ thuật tuyệt vời này, bạn hãy xem kỹ nó và cho chúng tôi biết làm cách nào quân bài xuất hiện trên miệng của anh ấy. Chúng tôi sẽ tiết lộ bí mật trong video ma thuật tiếp theo của chúng tôi. Vì vậy, các bạn, chúng ta đã khám phá một số bí mật ma thuật đáng xem nhất có bất kỳ thủ thuật ma thuật nào khác mà bạn muốn chúng tôi tiết lộ không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận, chúng tôi chắc chắn sẽ khám phá chúng. Và đừng quên đưa ra một ngón tay cái nếu bạn thích video của chúng tôi. Chia sẻ video này với bạn bè và gia đình của bạn, nó thực sự sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Để biết thêm những điều tuyệt vời như vậy, hãy đăng ký kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Chúc bạn một ngày tốt lành.